Okay, Peter. Và trong đó nên là cứ giờ sẽ thông qua SBS Radio Mong program để nông mẹ bên Victoria tới chơi Australia là lúc nào cứ à, mua tổ khóa chứ sáng hòa chạy xong nhớ rồi tới chơi America là cứ giờ ít rồi mong à, tiền năng chia tại sao nó nếu cứ giờ ít tu tao lòng cái bằng lan lụa cho chờ luật lụa và là property investment à. แล้วก็ตัว set up อีก Facebook page for มอง hustler นะที่อยากมอง investment เออมอง real estate นะที่อาจจะรงเชียต่อใจก็ที่อีจงอ่าก็ที่มองทองรักันดูเนาะหลอนรอถ่าเนาะอยู่รออ่าใจชงถ่าจ้ะในจอเก๋มองไก่ปังลาโลฮะเทียโยวลิจาที่ลีไก่เต้าเนี่ยโยวลิจาที่ลีเป้าฮะเทียลุเจตีจงโยมันเทียท่าใจตืออ่าโยเต้าคอว่าเขาใจลิจาเทียโยอัน ว่าลิจ่าที่ลีไก่ตอนนี้เราว่าลาหลวเรายันเชียตอนนั่งหลันเดียเตเชนายเราจะว่ากับตัวจะหลังนอนจนสิรงเชียที่อ่าชอร์ก็ใจจังโอ้โอชอโอชอก็ตัวติดต่อกูเตียอ่าสาอินดิวิโอนกูเตียเจียย่าอ่ามัวเจียอ่ากูกูอ่าอ่ากูกูสาเคียเราเนี่ยเสีย so ก็มัวควายเชียเจียนกูเตียมาอืมเอาเล่นได้ chế số số nào chế các khi mình chỉ tại giờ về trái các cái li à chế chỉ chia là ờ, invest cho cho property nó là giờ cho ờ, công ty bằng lan lúa bị chỉ li phăng bỏ cái cho Facebook hay thì các mua yêu dạ, chế giờ yêu chế chế chế các mà li mua kho để u tê nó chỉ hay kho có rong tóc lắng xì đó giờ dạ. ta chế các hôm cho mình thì nó nâng nhỏ nó các bia mình chỉ để vì trái các thiết chỉ chia là nó จะนั่งฝั่งจ้องมาตั้งมูว่าเขาเลยเลยอ่ะ nine to five อ่า jobs ละสิอ่ะ you know เจ็ดแต่ก็เราเจอซึ่งแต่ชี why why you choose this right why ฮะ why นี่กูกูเขา why เนอะเนี่ยเนี่ยจะเรียกอ่าเนื้อพี่โถโถว่าโถว่าเยลีโถ how market crash น่ะเนี่ยมันยอกก็เขาโถ how market crash อันนั้นโถทางกูปีทางนั้นทางนั้นกูป้องเขาหรือ right กูป้องเขาหรือเจ๊ man cô này qua cỡ college tiếc tiếc bây giờ cứ chơi cứ chơi yếm à nhỉ cô yếu tố bốn nhỉ tiếc bây giờ chơi chơi tàu hậu lữ cho dòng tiếc tiếc chơi tàu lùi cho dòng tiếc you know tiền cô yếu cái lùi chơi cho dòng tiếc right mm. market crash nữa chơi cô thấy oh man you know mm.

啊，但要要老爸诶，如果大家社会问题，对老老爸有个代志，莫好好要需要听啊，莫好 problem 里呢，所以很多要顾好好 why，right？Okay，จะก็ที่เราว่าลุ่มมองคัสเลยแล้วจะว่า property investment นะจ๊ะก็เคลียม yeah ก็เคลียมจีแต่จอแต่มันว่า financial crisis นะพยาลุจใจอ่ะช่องอีกสักจะปัวช่วยจอดต่างนะอะไรอ่ะลุเชื่อถือก็มันจอละ Yeah, good, around 2005, then uh, around that time, but mm. you oh. know, that, uh, that around, around that time, 2005, 2007, then the, uh, yeah. So, cho cái tí mong phẳng chống là do ba do trẻ nó không qua lịch trả thế về trong tiền dùng này lúc trẻ nó chọn cái ba trẻ nó kỳ là do kỳ it's too expensive more more than the true value chọn cái trẻ thì tiền nó chỉ bắt cho ít chọn bank là là go bankrupt ta lịch Ừ. ừ. Ờ, thằng nói thằng nói chỉ kỹ nữa, thằng nói ừ. cho value bông mà bây giờ. Ừ. Chị nên cho nên khó value nên chỉ bao nhiêu đua you build lưu chế chia, right? Ờ, chỉ có bỏ lên nữa, chỉ có bỏ ra, ô, thằng nói cũng chỉ cũng chỉ cũng chỉ listen cho cũng cho mentor đấy, lấy À, à, to anh ấy giờ lưu ra,但是呢，就这来都帮啊啊，大口的，哎你要有就不要留这些，你这。 呃，叫见了就不认多叫，要个有表里节气啊节，可能底下底下还是讲的哦，有到有就到有啊，你底下 below below market value 呢不要，嗯，哦，啊，底下里要底下里有 concern right，底下里有 price 要要有有有把你看 deal 的哦，你如 find 呢啊 pass 的你 world 里搞 pass 呢节有就要是。right? Yeah. so, yeah, yeah, that actually goes out there. thế rồi giờ thì giờ mất bị giờ cái giọt chế nó thế giọt chế nó thì thế rồi nó nhưng risk thì giờ giờ thì nhớ trong lúc chạy vàoจะเชนป้องกันยาแต่อยู่ที่ยัวอะไรจะเตยยัวป้องลาหลัวยาแต่อยู่ชงบ้าอยู่ยัวซื้อนะจะเตยรคุยยาอีจะอ่า investment เราจะแข่งกันปังลาหลัวชงระอยู่เทียตัวเตียยาเตียเลยนู้เชนยังไงจะทำอยู่ยัวพังยี่ยาจะถอนเงินใจตัวกี่ยี่ที่เตา profit เตาหังเลย Yeah, I see how how difference between the lu lu fai the lu lu chế nó giờ the ừ. you you make money to yeah. Dạ. the lu chế bây giờ you sell you sell lu you lu chế to nè thì là là thể you call mortgage the the you tổng gì nhỉ? the the ừ. họ the họ ờ, the họ họ the cash flow the lu chế nữa so mm. on the year it call positive yeah mm -hmm yeah yeah mà yeah mà yeah à xí xí hay đó con đại một lít trà tao cá ở cái bóng hồ lửa thì cái giờ sai sinh ra thì chỉ tao nhớ xí giờ tao thể cái văn cái chế giờ tao thể chế chỉ mà hồ lửa qua nếu xí xí đại một trà đó cái cái mà lít trà cá get up and yeah support yourself xí xí hả à thì chính đấy sẽ nhận được you sa you know mua nhiều lít trà thì à sẽ you hot situation lít trà sự so có khen được có situation sẽ bây giờ so được có situation chơi to à to to cũng bao hồ lượng này chơi cũng tu mò li cũng tu thằng đó cũng tu pi à tu pi như thế chơi mình gì thế ư tu xem mình gì nhỉ thế ư tu xem li you know giờ li bao chuột xe bây giờ thì cũng có situation này chơi cũng thế ô ư thế to ư lúc chơi li bị chuột hot xe right thằng đó chơi sẽ rồi chơi cho bên này lấy cha lấy mua hồ à short sell nào bây giờ chỉ lấy để à lấy chỉ mua lấy chỉ mua short sell chỉ ưu để ok bây giờ thằng đó là offer của chính giáo à gì đều dễ lý chỉ cho á chỉ này chỉ mua mua chỉ mua offer lý bây giờ á chỉ này sự chế lấy để ok này chỉ ưu chỉ ưu chỉ yếu lý chỉ nó bây giờ ở xa ờ thì tao để yếu cái đặc cái yếu là yếu các lý chỉ giờ giờ ưu yếu investment investment chị investment chị your first investment là thirty two thousand okay ta sẽ nói mô tại chơi investment property là yeah kia mà ta sẽ nói control cũng control all all million uh, worth of uh, real estate asset nè chị có một số chị mua li của ilu single family house thì ilu eight unit uh, apartment unit Thea uh, ilu uh, duplex. Uh, -huh. yeah. Okay, po po ya nhớ rồi tilu uh, ờ, stay nữa, cái là ya nhớ rồi nón đau lúc sáng kia. Nhớ nhớ có lu apartment unit nơi nhớ Milwaukee thea uh, lu duplex nơi nhớ uh, Milwaukee thea chỉ cho single family chỉ nhớ nhớ Florida ta. Ừ. Dạ. Rồi lấy cái lọ, wow, chả là luôn này, cái họ cởi tao chả license, chỉ chả short cởi đó chỉ chỉ hai giờ yo mun thia ha te yo yo cha che nya ro tha cha tu yo mo ke nya li cha yo ha che tư e te yo tao cho tenants cho nang lo sau nyo là do yo te le yo tao la lo e yo ha mo ke nya li cha te te le tao thế à anh ấy anh anh ấy quá sĩ nhân đâu cho gì có họ ừ. first question á chứ à te you ờ cũng không tao giả là có yeah yeah ờ, à cái khi mình chỉ là yo ở li cha yo te bao thì lúc trẻ từ lúc ở rong thế chỉ nhà gì mình hiểu ở thế này hiểu khó tàu rong thế năng thế là sau hiểu thế tàu nhà à ok so thế thì họ họ you you sắp biết chứ you you chuyển thế cho ờ, cho state nè cho cho law nè à thì nếu mua benefit to you cho uh, landlord bây giờ À, landlord này cũng chỉ bảo là à, nếu bố nếu bố mua landlord ha landlord nên the Australia à, này <laughs> cho cho chú chế ờ, dạ. cho cho cho đây cho cho đây đặt nó bên mua có có plot to viewer nha nha yeah right so ừ. so nè cho nè cho view and yeah nè nè ờ, nè chỉ camera there hey nè nè nhóc cái thứ đó like uh, for instance nè nhóc California nè đầu CA nè nhóc Florida nè đầu uh, FL there uh, Wisconsin nè đầu WI á chỉ nè à bây giờ bảo đến nè nhóc thứ đó thế thì uh cái thứ thì chế chế nữa cho cho cho lo, lo ba 头要有啥要钱呢？就有钱钱就就拿的要拿把就就钱了。嗯，你你 benefit more power để more more more power à, tenant，一直有么 problem，一直就有点啊有点 evict à, 啊就 tenant 个你就 turn 啦，就包得是你本末就 turn okay, good. So, so ni jo, uh, jo guest, uh, everybody interviewer, uh, SBS na radio nyo, Australia, right? Các can, khi mình chỉ cho SBS radio này lấy tiếp yeah. Okay. Uh, on the uh, so thank you uh, SBS radio là a special broadcasting service nó ilu a multicultural uh, uh, public broadcaster uh, mm. our grants from the Austrian government uh, the tax from Austrian working uh, people they mm. like, uh, create the program so li a sha cho languages là je mo mong mo kong to operation la la thia ya te ku jong shia ta sai shi dai thema wa shi à nhưng ta tom nong la thia chi hai nya ra te cham kai ka là hon de te là shi ring tom nong la thế chỉ te ro cứ chẳng chi ta mai thia pa thia Yeah, khi nào chỉ biết sửa đi bao thế à, cứ nó nó giờ first time cái đi nó cho nên thế à, so chúng sẽ để you know nó cho nên này nên cho member của nam đa quân chiến nên cho member nên nên mà lấy blog blog set từ member nhau họ nên họ Facebook page là trong quần thế nó là pretty good blog set từ sự chắc chắn <laughs> nên cũng đọc cái đấy okay okay so đó là đó là hai cho how real estate này yeah tiếp theo you you you someone you call you yeah you call uh, advantage với họ you you call advantage you chỉ focus cho cho lo cho lo họ nên number ý chỉ ni benefit you yeah yeah you chỉ yeah you chỉ focus cho cho lo chỉ ni đâu yo yo worry cái gì yeah mua problem chỉ chỉ cho ờ cho ờ có cho tenant đâu là you take advantage you chỉ đâu you you bông nhân đong đo thế so you chuyển thế cho lo thế đó là bao nhiêu à thế you Go ahead. Cũng chẳng hạn, yeah, cũng chẳng hạn thì đồn ờ, là tê chạy là cho laws regulation là cho là chi dụ là tê rồi dụ tao mong hoàn thì ai tê sẽ nhớ trâu lú stay tư khó chơi tư ờ, môn hình ờ, sau môn hình sản địa chế nhớ chống nhỏ là cho ừ. năng địa chế này là do cho năng ở địa chế chống thế cho chế ở dụ mua dụ nó more potential là Ờ, tàu thì thì giống lần ấy cứ bóng thế nào vậy? Ừ. So. Các 呃冇到係啲有乜能力啲人要係個要操幫人落天那樣。嗯。So. 個不殺人嘅那樣一下正正係。So, Cái I explain? cái I explain? có họ, họ 個哈啊，你有一個 question đó, <laughs> cái gì, dạ. yeah, yeah, dạ, dạ. explain So how do you define uh, where to buy your property? Oh, so you you have the potential that uh, yeah. you'll be you'll be rent and you have your income or you can service the loan. Ừ. Chị là hơn nó biết chị cho chỗ lò rồi, con gì chỗ lò sư chị. Um, họ lò gì chị you you chờ you chờ chứ mà chỗ website lấy tiếc kia để chỗ lò tư cho chỗ là nó muốn hồi để landlord friendly. Nè chị nữ nữ chứ mà ờ, họ nói chị easy, chị họ nó bảo chị dùng thế dùng thế cho state để mua hồ lử. Dùng thế đầu tiên là là chủ yếu create jobs bây giờ thì à thì theo yêu yêu chuẩn thế cho tenant lo thì yêu cho mortgage này bây giờ ừ, thì họ họ thì yêu thì yêu chuẩn thế cho state mua mua mua jobs ừ, dạ. right so that's very important thì thì thì ở đây của chị của focus đâu Florida bây giờ Florida của tiếng Florida thì họ họ họ benefit thì Florida thì à lấy tiêu tại top five Top five job creation，we are j o b creation jelly do more do more j o business job b there 啊，啊，o o 啊，你 h l e tax，you show more t n o w f l o r i d a 係 o business，攞估 o 攞 year 同攞 tax，攞估曬啊啊，攞 v a w a l l e t your business，and 攞攞 iterate a k t h y do t h e y do more profit，jay 即係即係做 business，只攞 o 攞啲有有摩，有摩 employee there we a r employee，到呢 you know，the good you know benefit that yeah you you job your landlord。 嗯嗯，okay. Teo nyoro California mu Minnesota Wisconsin North Carolina New York Texas Florida potential rental property investment. Uh, California chi chi landlord friendly Okay. Yeah, yeah. Nukumwa, nukumwa. Uh, job mình chỉ is ni chỉ landlord friendly. Thì giờ giờ chúng mua là mua hai tệ, cũng mua hai example là landlord friendly. Chỉ giờ giờ giờ có cho tenant chỉ thấy u giờ u ở California là cú là có eviction process tiêu nữ nữ tiêu gan đấy cho cho lý tiêu lý đâu đâu lưu lý nè. The the most cũng nói cho là six month yeah Yeah. thì sĩ cái mà nói thì you to thì oh my gosh, you know, you chỉ to ý ý đồ là là là thể you cho mortgage, you know, this is your Florida đó. Lý ý lý sư or ở lý sư you do kick you cho tenant the the the dollar. Dạ. Yeah. Milwaukee à. Milwaukee chỉ là lý you know, up up week sư, giờ là chỉ thể thế, nó muốn yên đó, nó muốn you cho tenant cho đó chứ. Yeah. Ý đặt cần thiết là tu tenant sư, ở California chứ. Ừ about six months. That's long. Yeah. Yeah. hay sa hay sa khana ka che nhớ rồi cho tới che Europe ta chỉ là more very restrict là cho chạy tru hàng cho là chữ thế anh đấy thế chỗ sửa nó là ờ, cho nâng phẳng đau nó là phân mù rent là sau chế nhớ sẽ giờ thì nhưng ờ, sau lúc chế nó thì rủng nhà lại lúc kia nó chỉ là phân nhớ ta lì sự thì là cụ không ừ. cho chạy lại các hàng này thế mà chỉ chỉ cụ cho landlord nó là tao là evict cho ờ, อาชีนั่งว่าเศร้าเอยนตายนะ unless that they have a very good reason like y o notify ตรงรุ่หรือก็หายมามาลิตเต้าไม่ถามนะที่ yeah y e a ั yeah ไม่ถามนะที่กูมออีตัวกูตีมองยอดรถได้จอสเรลียนะรู้ใจอ่อมั่อจะ property อ่าบัสเนี่ยยอดรถได้จากเมกาก็อย่างในกูต้องไก่ปังล้านหลวงที่ก็เทียก็สาธิตยยาก็ไก่ปังล้านหลวงอ่า cho lúc chạy nữa là sao ta xin nó thế có một cái tàu nhẹ là ôn lan luôn nó ta xin nó có you might become a millionaire already yeah <laughs> yeah you you cái tàu sư yeah yeah cô cái tàu sư mà yeah I cô cô cái all day long tao tao yeah yeah lúc bố you cái mà right you bố you cái yeah you bố you cái sư chạy yeah I mean you cái all day long your your your investment là you know thế thì chấp bên là là chân trái đó, à yeah you you did totally đi à liệu cũng did totally you know cũng did totally you know nên go plus you know nó sẽ là chân trái đấy thì là sao đấy à đầu you chỉ bố control cho cho nhà thế chân trái chỉ là giờ you chỉ giờ you chỉ muốn đâu ra chứ chỉ là hai chân trái so à it's you chỉ khi you chỉ mua track record, ya you mua track record thì lấy ra cho xe là oh okay,你可能你包你包 control 咗 money you know, know，啊，thì lấy ra mà bu à long do you 睇，you know, so you see you to be, you have to start mm. right, you you mm-hmm. you just you just start one day be with ilu right, the mm-hmm. you control that 你你都把得哦，要當嘢咪直接。 如大家如果 root out 嘅，你哋 OK，你你知道你你點解要 tax information，你知道嘅哦啊，但是呢，last year 你知道呢嘅，你哋咪不浪到要嘅要要嘅 be build you call reputation，right？嗯嗯，three four five six，那是嘅你包嘅 OK，你包你啲話你你啲 professional 咪知啦，嘅要要要要要要嘅指標，那是嘅等等咗少少啲道理，能夠 plus 呢啲啦，嗰個是。嗯。 có ก็ชัว investor thì ที่จะ property có diversify là แล้วจะ investor cho ờ, business ที่ basically ờ, stock exchange แล้วมันก็ ờ, cryptocurrency แล้วแล้วจะ growth assets เลยนะอ่ะแต่ฉันว่าจะตัวตัวสู้กูดูกูดู à, investment จีตัว stock bây giờ, stock thì ừ. options อ่า options อ่าที่อ่าอ่า ku mo me insurance te are si ku pe wa chi to thì je ku thì ku te focus ha ok, okay te o ha te da yin yo ja you know ni requirement ji ma te ten thì ku te okay ku si try la ya right ku try la ya te maybe real estate này thì ku te try real estate thì những cái lòng tho ku call value right you you chỉ bảo that you call value you actually tell you you can you can you there focus on that so you to try

các like chân number xin à, right các like chân number thì à, ờ, plus thế minus xin bây giờ có ừ to có to rate ít xia thì có có minus có cho expense chứ bây thì có minus cheap qua để có cho expense nữa thì có to cheap qua profit nó sẽ chỉ very easy yeah, ừ. <laughs> có nói that's very easy for me yeah you will start nữa thì you just focus there oh nên chỉ là you know hay theo gì minus này theo percentage chứ này có thể có chỉ to này thì

oh 어, 하필 이제 다시나 구비와 vacation rental. yeah ừ. vacation rental 이제 아, 특별히 그저 멘탈에다 your your uh your just single family house into your ilu hotel yeah. Mhm. The area how monopoly game. Yeah, got the got the place at how monopoly dạ. game. Yeah. Dạ. Four red houses and one one red hotel. Yeah. Ừ. Right? Say good there. Oh man. how how am I going to buy one hotel? Because <laughs> a hotel now, uh, con generate is like pay million dollar we are. So right. they go there, okay, yeah, yeah, Google for you know, it'll red hotel 知道这都都铁了牙，so vacation rental 的你第好 hotel So go there, mm. okay, you know, vacation rental กูจะชินะกู control Uh, blow vacation rental，一路 vacation rental mm. yeah, really about mm. right. Mm-hmm. So I mean, that's it's still better. But yeah, it's, still, mm-hmm. it's still better. to better. Uh, I think need to better. And do I um yeah, uh, large need to make money. You don't do I see. I don't know. Gucci to Gucci to met so I see. That's my red hotel. So yeah, go mm-hmm. to apartment unit, go to single family home. It's a shang could focus. So go ha uh vacation rental. But I think 当地呢，go uh, 好高的掉。 Google sayo ilu hotel lot ya, right? Ti ali jam Maria, go jibo jibo de ne pomo Maria, nyat nyat ne ta. Mhm. Mhm, mo ta ma. Yeah. Jam Maria, jam lo lo, you know, or jam da Hilton a china de mo mo ya da franchises, you know, cuz yeah, yeah. I don't know. That's uh that's maybe that's my goal. Hana go hang go that? you know. Maybe I'll change. Yeah. Yeah. Because yeah. Go ahead. Keep going. Yeah, keep going. because yeah you watch your rental you got your rental you got on yeah every month so we are it's you got you got what hotel and you got on yeah every night that's the benefit right that you don't yeah you that you that she yeah sha sha thea you can convert you can yeah no mu to mu yo mu invest la ya thea you you just you just you la to within every month na the year la na that's the the more the more that the velocity of money Naji. how fast got convert got how money that's mm. how fast and you have got you how best way to do that mm. and how got got you double got how money uh, mm-hmm. within a time frame yeah uh, you know like like that that time is money right yeah man <laughs> time money you get the thought <laughs> you, you, you the thought you can't that that takes forever it's here you hotel nó chỉ to cái hắn nhỉ là bữa kia ít ít mỏ sẽ chỉ to cái hắn nhỉ chỉ maybe you mỏ hắn nhỉ nó convert to chỉ another investment cho cho so that's dạ. that's why giờ dạ mà chỉ hay là lo đó chỉ là để cái cash flow để cái tàu nhân cho cho là xíu cái cho là lo sai một đại chỉ cái khó business nó nó mù sai một lần đấy right right right ừ ok có phần mô lô đấy chỉ hai cho ít ờ, trong cái tiếng phong thông bể lô căn đồ là giờ lên từ xã lộ cho ờ, property investment lý có chỉ hai nhau lô đấy chỉ từ giờ là ờ, họ giờ tóm ba là tụi khăn lý cả có thể lý ua tàu lý có ua thế trời lý cho cho experience có tàu ua có thể ô chỉ nhau cho bao giờ từ giờ từ cái thì có thể lý ua tàu rong đồ giờ tại vì bao giờ này cái 啊，哥哥，噶的 last word Yeah. Last word 是。呃，experience，噶和 experience cái experience 哦，噶啥 share 到呃 mon community，呃，还在叫 property investment uh the uh things they should know before they go into property investment. Uh, so they yeah are prepared. Ừ ừ ừ. À, cũng muốn hay là cũng khó cũng cũng cho mentor với họ. ¿Cómo hay tu mentor? No idea. No, no more base step. Base step, no. Base step, no idea. Um, uh, three rules about money. But yeah, you make money. <clears throat> so make as much money as you can. But yeah, and then you save money. But yeah, because stay got your and then got got you find the third. That's the second. The third is you have to multiply that money. Mm. Okay. So, so more example, you make money, Cause you make money, make as much money as you can. Cause you multiple streams of income. The multiple streams income, they go you there go halu, right? That's one, right? Cause you chill yeah to create more money. They you like for instance, go go go more real estate, that's two. Yeah, go more ilu ilu right? That's two streams of income. Yeah. Mm -hmm. I see, I see that you know kumoli nengolu, right? So that's 21. But yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. So mm-hmm. that that's mm-hmm. what you know got you focus on making as much money as you can. Chop focus that there are more e costs, e cost streams of income. You got focus more income streams of income. So you got right. Yeah, right? chỉ chỉ chỉ cho chỉ cho everyone là lucky lý có tàu cho lý trong cái giờ tàu vào tàu chế thế phần trong giờ cho và khi tàu nhẹ là là giờ cho tàu nhẹ là chỉ cho bao cái tiền xí cái ta sẽ là là Warren Buffett say là the rich they pay themselves first and then right. use whatever left. That's it. Poor, whenever they got money, they spend all the money and then save whatever left. Uh, but yeah, so, uh, you do, what, do you want to say to people? You have to go to the mindset, right? One stream income. You got to walk through say, no, you have to guide you to tell ya, right? The little, you know, good bong hulu, good bong hulu to die, good money, sir. You got to tell ya, maybe a second business, right? Mutzen ya, right? On weekend, come zen ya. That's two mm. income, yeah. Go hulu there to weekend, come zen ya, that's two income, right? That's another business. You know, maybe maybe ก็ก็มคันเจอ you know ก็ print teacher actually that's three income you know ก็ว่าเอ่อ actually I don't know ก็ก็ป้า uh, I, I try to think. Uh, you got create, you call internet business, right? Got your got your uh, eBay, got that more for expensive. Uh, in your in your uh, more uh, expensive. That's five streams income. Mm. Right, เจ้าก็เสียก็เสียอีกคออีกคออินคอมเนอะก็จะช่วยโลกคออินคอมเราเราป้าอยู่ right? That ก็ยุบ you have to change ก็หัวมินด์เซตเดชน์เนอะอย่าก็เดชน์เนอะก็ต่ออีกคอหัวลุ้ยสิเจยังอยู่หัวลุ้ยจะดาวซีเดตาน that's it, right? Ah, very risky, yeah, ขนาดเนี้ย Right, so that's one, right? เจเจก็ต่อก็ก็ต่อก็หัวมัตุสุนันก็ยุบสี่ปอนย์เนี่ย right? To, to multiply, so, say, หอนี่เนอะ chamoshi muwan dandi whatever actually you know, because you got your saved and got her future right right mm -hmm. the reason I got saved uh, is to to benefit got her family right back our family back our uh you know uh community got her church you know got got whatever block whatever you you know got your got her future kids yeah mm -hmm. casino after casino you have to multiply it. You got to figure out actually multiply ka to niya hayan to niya uh uh or more to mm. to make your life better. I mean mm, mm. it's kind of hard. Yeah, yeah, lúc chỉ trong trường đó mà tất cả có sao thì ấy chẳng uh, open mind lý cả thì you have five source of income and then save whatever you save and make those money earn harder so you can have more money you got to yeah. change got you to change yeah. you know yeah. for like that that like that that if you if you want if you want something to change you have to change but yeah yeah yeah Right. Yeah, you sa tonya de you yeah, you know no you was it you chi tonya de you ju bao you you call routine in your zai zwa de new new new increase you call lifestyle uh, something because you you ne know what you call routine de you know the same way, right? Mm-hmm. So yeah. for you to so I mean that's that's simple. I I, I don't know what to tell you. So yeah. that's like with that Wakuha Mon Hustler go 그대와 고 한번 화수 쇼야. Ni no care, you know. I mean, care shouted that there's different ways to make money. Mm. You know, one and oh yeah, to make money in stocks, in real estate, uh, muito kid. It didn't yo new uh I mean I can't say me yo ni ti ning go chi song si ni yo cha iPhone se ni da ka ni da ka mo mo se ni to li chi chi cho you know, within one year. Mm -hmm. And that's part mm-hmm. time. So, mm -hmm. I mean, mm-hmm. yeah, that's his second stream of income. So, mm -hmm. yeah, you to home. I said that, okay, yeah, you, you know, Womanji, uh, second business, yeah, I mean, that's in the additional income. I mean, 50,000 say 50,000, say uh, you have to more 50,000 Look oh, in one year, is that going to change your life? I think no, so no, 50,000 is a pretty damn good job. <laughs> yeah, hey, taking that uh, uh, amount of money. Yeah, need to your cell phone whole internet say eh, that come on more sooner, right? Need to your need to more skill there. Hey, uh, kabuka mo kalu uh lu iPhone no go for Apple. Eh? Kutaka okay, ocho. Oh, All right, okay, they need to do cell phone. Okay, 大家摸摸啊，背包啊，我 blog ah, That's mm-hmm. it. Mm. I mean, anybody can do that, right? Yeah. <laughs> yeah. And it's right. yeah, if if he can do it, then why cannot you do it? Right? Mm. mm. Yeah. If you don't want to do it, then you're not going to, right? That's how Hanoi mm. lifestyle, you know, right? Yeah, yeah, yeah. So, okay. Mm. yeah, Jean Kengama, Jean Kengama. Uh, do you have any uh, uh, last words for Hmong community in regard to uh, property investment? Yeah, nãy cho nãy cho cũng mà uh, cũng mà uh, blow gọi là hay cũng mà uh, blow vacation rồi nhớ à nhớ bắt đầu floor nhớ Disney World à nãy sát tua visit Disney World là là book vacation à cũng mà vacation home nhưng là book stay in my place <laughs> right là stay good place you know Um, other than that, uh, Gohao Real Estate Group, uh, Mong Real Estate Investors, uh, nay chơi hồ Facebook nè, Mong Real Estate Investors cũng mọi op lần nhau Very smart, the uh, very smart guys in there. Uh, nay sẵn nông cho Real Estate á chỉ nè, lời là ờ, tây yếu thế bây giờ muốn negative đấy chỉ bây giờ bây giờ sát sao cả đã cả you know cả đùa chỉ nó nó một chân này cũng muốn lên chặt tới gì very smart guys they they uh they basically chỉ ba they you know how to how to help each other. She invests so we mm-hmm. can uh, make each other um, be more successful. Tia, if you got satsa pretty much family, right? Mm-hmm. If she knows she say you know tell you know all bei level so she you know they only got the cousin right? So mm-hmm. pretty much family singa. The other than that, they go how she mong has talks about how to make money. So nhà này uh, chơi hồ uh, môn học sử hustler kế ở môn học sử com thì uh, này uh, follow hơn nữa thì uh, cũng muốn official uh, and continue cái cái chữ uh, will continue show about how to make money in different Monendoya area. Mm -hmm. All right. Yeah. Okay. What's your another class? Okay. No problem. Yeah. Okay. Okay. Right. Yeah. Thank you. okay. Thank you. Yeah. SBS Radio. All right, guys. Okay. Okay. <laughs> Bye. Right. Mm -hmm. Okay. Bye.